Xin chào tất cả anh em, ba miền Bắc Trung Nam thì ngày hôm nay công ty cờ bạc bịp chúng tôi lại giới thiệu đến tất cả anh em cái món siêu phẩm đồ chơi cao cấp nhất ở bên công ty chúng tôi. Đấy, anh em chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa, anh em chơi cờ bạc về những trò chơi đỏ đen này anh, anh em thua tha rất là nhiều. Anh em không biết cách nào để giành chiến thắng, không biết cách nào để kiếm tiền. Đây thì mời anh em theo dõi hết, tôi giới thiệu cho anh em này, cái máy P59 này nó có thể giúp anh em chơi được bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em đến sân chơi anh em không cần luồn bất cứ quân vị nắp đĩa gì vào cả anh em chỉ cần duy nhất một cái máy này anh em đến sân chơi đấy nó sẽ giúp anh em biết trước kết quả anh em đánh đấy làm chủ sân chơi của anh em thì cách chơi anh em nó có ba chế độ đấy anh em chơi được bầu cua tài xỉu sóc đĩa luôn anh em chơi trò nào thì anh em bật chế độ đấy lên đấy anh em chỉ cần khởi động máy lên này cái độ bắt xa của nó là từ 7 đến 10 mét đấy anh em cứ cất trong túi quần túi áo gì tùy anh em nó sẽ báo dung nhịp dung về cho anh em để anh em biết trước anh em đánh thì đây không để anh em đợi lâu nữa tôi vào tôi test thử hàng cho anh em luôn thì trước khi vào test thử hàng ấy tôi chuẩn bị cho anh em một bộ sóc đĩa này bầu cua này tài xỉu này để chứng minh luôn cho anh em là những cái đồ hôm nay tôi sử dụng ấy hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đấy tôi chuẩn bị thanh nâm châm này tôi test vào những cái đồ của tôi này để chứng minh luôn cho anh em này trước tiên là bát sóc đĩa này đây bác sành bác sứ ăn cơm trong gia đình tôi này anh em đến sân chơi mà anh em kiểm tra vào vào sân chơi của anh em ấy anh em cứ có thanh nâm châm bẹ này anh em muốn kiểm tra đồ có tang hay không tang ấy anh em cứ kiểm tra nếu mà đồ nó hít nó hút thì anh em không nên chơi cái đồ có tang đồ không chuyện anh em nhé đấy bình thường này tiếp tục là nắp bầu cua này đấy, đây là những cái nắp nhựa này đựng canh đựng cơm cho gia đình tôi này hôm nay tôi lấy tôi tôi kết cho anh em này đây cũng là cái món đồ mà trong sân chơi của anh em sử dụng rất là nhiều đây hột này hột bầu cua với đĩa nhựa này đấy tiếp tục cái nắp tài xỉu này phổ biến trong các sân chơi của anh em này đấy sân chơi anh em chơi tài xỉu thì anh em nhìn cái nắp này rất là quen thuộc này tiếp tục là hột tài xỉu này đấy đây là cái đĩa này không hề hít anh em nhé đấy khi anh em đến sân chơi ấy, anh em kiểm tra mà những cái đồ nó hút chặt như này thì anh em không nên chơi những cái đồ có tang đồ công chuyện này anh em không nên chơi anh em nhé thì đây không để anh em đợi lâu nữa tôi vào test luôn cho anh em này thì cái máy này giờ tôi test xong đĩa trước cho anh em này anh em chỉ cần khởi động máy lên này anh em bật vào chế độ sóc đĩa đấy, anh em anh em chơi trò nào thì anh em bật chế độ đấy lên giờ tôi test sóc đĩa tôi bật chế độ sóc đĩa này như lẻ là máy báo một dung này chặn máy báo hai dung đấy, anh, anh em giờ anh em cứ nghe theo máy anh em đánh này test luôn cho anh em thì tại vì nhịp dung nó rất là êm nên tôi đã chuẩn bị sẵn cốc đây giờ tôi bỏ cái máy này vào để cho tiếng dung nó vọng lên để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi này vừa rồi thì tôi đã khởi động máy lên tôi chọn chế độ sóc đĩa rồi anh em nhé đây đồ đạc thì vừa tôi cũng đã test cho anh em rồi giờ tôi vào test thử trực tiếp xem máy nó có báo chuẩn xác không này con giúp anh em được không này lẻ thì một dung chặn hai dung anh em nhé về ván này máy báo hai dung này hai dung mở ván đầu tiên xem có ra chặn không này ok đây sắp đôi này một ván đầu tiên chuẩn xác này đấy vị chồng vị vẫn báo bình thường với sóc đĩa thì anh em anh em chơi bằng vị đá bài hay là quân thuốc hay que đóm hay vỏ dưa gì máy vẫn báo bình thường thì máy báo hai dung này hai dung đánh chặn tiếp này mở này vẫn là sấp đôi này đấy hai bán chuẩn xác này sóc tiếp này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhá khi anh em có cái đồ này anh em đến sân chơi đấy bất kể ai làm cãi được anh em chỉ cần làm tay con tay em thôi đấy ván này máy báo hai dung này hai dung đánh chẵn này ok chưa anh em thấy chưa sấp đôi này đấy vị chồng vị vẫn báo bình thường đấy sóc tiếp cho anh em này máy báo hai dung anh em nhé đấy kia anh em sóc xong anh anh em đặt xuống đặt xuống máy quân vị ổn định đấy máy nó sẽ báo về cho anh em anh em cứ đợi máy báo xong thì kết quả như nào thì anh em cứ đánh theo máy thôi vừa rồi thì hai dung này hai dung đánh chặn tiếp này đấy vẫn sấp đôi này sóc tiếp này máy báo hai dung này tiếp tục đánh chẵn này đây ván này tôi đặt một tỷ vào chẵn này mở đây vẫn là sấp đôi này đấy để tôi sóc à, sóc quán nào ra lẻ này máy có báo một dung không này thì vừa rồi máy tôi nhận được máy báo một dung này một dung chuyển sang đánh lẻ này đấy ván trước đánh chặn là ván này đánh lẻ này riêng về ván này tôi bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này ba trắng này ok cho anh em đấy thì cái thời lượng video nó cũng có hạn nên là mỗi đồ chơi tôi xin test cho anh em là một hai tiếng bạc bốn năm tiếng bạc để anh em biết được độ hiệu quả của máy thôi thì tiếp theo này tôi xin test về trò tài xỉu này khi anh em không chơi anh em tắt máy đi này anh em chuyển sang tài xỉu anh em lại bật máy lên này anh em chọn vào chế độ chơi tài xỉu này đấy giờ tôi chọn chế độ chơi tài xỉu này tôi lại bỏ máy này vào cốc này để tiếng rung nó vọng lên đấy, anh em đối chiếu anh em đánh cùng nhá như tài thì hai rung xíu một rung đấy anh em cứ nghe theo máy anh em đánh này đấy sóc luôn cho anh em này thì vừa rồi là máy đã báo một dung này một dung là tương ứng với anh em đánh xỉu này mở này bốn bốn một chín điểm xỉu đấy một ván chuẩn xác này ván này máy tiếp tục báo một dung này một dung đánh xỉu tiếp anh em nhé đấy đặt 100 triệu vào xỉu này mở này ok anh em hai ba bốn chín điểm xỉu đấy sóc tiếp này một dung đánh xỉu này đây đang bẹt cầu xỉu này mở cho anh em xem này ok cho anh em một ba ba bảy điểm xỉu tục máy báo một dung anh em nhá Đây, một dung anh em đánh xíu tiếp này mở này ok anh em vẫn là ba ba một bảy điểm xíu sau tiếp này máy báo một dung này đây một dung đánh xíu tiếp này mở này ok anh em hai ba bốn chín điểm xíu sóc này một dung này đánh xíu tiếp này mở này ok cho anh em 9 điểm xíu đấy xong này một dung đánh xíu tiếp anh em nhé mở này đang bẹt cầu xíu rất là dài này đây ván này một bốn năm mười điểm xíu này đấy ván này xong này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 thì anh em đến sân chơi anh em yên tâm nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em anh em cứ nhớ các nhịp dung của nó là anh em đánh được tiếp theo này tôi xin công chơi đã tài xỉu tôi xin tắt đi này đấy giờ tôi bật lên này tôi bật sang chọn chế độ bầu cua này đấy chơi bầu cua thì giờ test luôn cho anh em này đấy anh em nghe các nhịp dung của nó ngắn dài anh em phân biệt được rõ ràng anh em nhé đây xong luôn này như ván này là máy báo là ba dung ngắn này ba dung ngắn tương ứng anh em đánh nai này đây mở xem con nai không anh em nhé một nai một bầu một cua đấy một bát chuẩn xác này đấy ván này máy không báo này không báo nhiều anh em cứ tưởng máy lỗi máy hỏng này máy nó không báo này như không báo thì anh em đánh bầu nhá đấy máy không báo anh em đánh bầu này mở đây hai con bầu một con nai ok chưa anh em đấy xong rồi anh em bắn nữa nè thì như vừa rồi ấy, tôi nhận được là một dung ngắn này nhưng một dung vừa nãy gọi là một dung ngắn này tại vì cái máy này tôi dùng quen rồi nên tôi nghe nhìn dung của nó là tôi biết ngay như vừa rồi một dung ngắn đánh cua anh em nhé đây mở cho anh em xem có cua không này hai con cua một con nai đấy chuẩn xác chưa đấy thì anh em xem video của của tôi từ đầu đến giờ thì liệu anh em xem anh em cũng chắc cũng anh em cũng thắc mắc thì liệu nhịp rung to như vậy anh em đến sân chơi yên tĩnh đấy thì liệu người bên cạnh anh em có bị phát hiện không thì đây tôi cầm trực tiếp cái máy này để tí tôi sóc xong để anh em có thể nghe được nhịp rung của nó trên tay tôi không anh em nhé đây sóc này đang rung này đấy về ván này tôi nhận được là một dung dài này một dung dài tương ứng anh em đánh con tôm này đây mở luôn này hai con tôm một con cua đấy ok cho anh em nhịp dung rất là êm luôn anh em cầm trên tay tôi để sát vào đây mà chắc anh em cũng không bao giờ nghe được đây sóc tiếp này một dung dài này một dung dài đánh tôm tiếp anh em nhé đây mở này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 Đấy, khi anh em đến thì tôi sẽ hướng dẫn anh em để anh em test hàng thử hàng trực tiếp anh em nó có thể giúp anh em kiếm được tiền hay không thì khi anh em lấy máy này về bên ở bên tôi về tôi sẽ bảo hành anh em là hai năm đấy về để cho anh em cái giá ưu đãi nhất tốt nhất để anh em có cơ hội anh em chơi anh em kiếm tiền còn những anh em nào ở xa anh em không đến được ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình của tôi đấy tôi sẽ gửi hàng về cho anh em đấy hàng về anh em kiểm tra anh em lấy thôi Đấy, hàng hóa rất là bận đảm bảo bảo hành anh em 2 năm trong thời gian đấy anh em có bị hỏng hóc hay là máy nó có vấn đề gì anh em cứ mang qua trực tiếp công ty tôi tôi sẽ sửa chữa hoặc là đổi mới cái máy ra anh em thì ngoài những cái bộ đồ chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa này ra ấy, công ty chúng tôi còn về bài lá đá gà thì có thể giúp anh em giành chiến thắng trên mọi sân chơi đấy những anh em nào chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em chơi trực tuyến trên điện thoại ấy, tôi sẽ có giúp anh em có những công thức này quy luật này cách đánh này để giúp anh em biết trước kết quả anh em đánh ấy thì cái thời lượng video nó cũng không có nhiều thì lúc nào anh em rảnh thì anh em cứ qua trực tiếp công ty thôi để tôi có cơ hội tôi giúp anh em thì uh, thời lượng video nó cũng hạn tôi xin kết thúc video tại đây Đấy, hẹn gặp lại tất cả anh em chào tất cả anh em